Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV Nhận định nhanh kết quả tỷ số trước trận đấu Lúc 22 giờ ngày 9 tháng 12 sẽ diễn ra trận đấu tứ kết đầu tiên tại World Cup 2022 Tại vòng 1-8, Brazil có chiến thắng khá dễ dàng khi gặp đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 4-1 Sau 4 trận, Brazil cho thấy được sức mạnh vượt trội khi Neymar trở lại sau chấn thương, anh cũng để lại dấu ấn của mình bằng quả phạt đền trước đội tuyển Hàn Quốc Điều đó cũng cho thấy sự trở lại của Neymar đã thúc đẩy tinh thần của toàn đội. Hàng tấn công và sức mạnh biến hóa của Brazil ở World Cup 22. Brazil đã gặp hai đội tại vòng bảng là Serbia và Thụy Sĩ. Trong cả hai trận đó, Brazil đều thắng theo một kịch bản họ kiểm soát hoàn toàn thế trận, không cho đối phương có cơ hội phản công để tạo sự bất ngờ và ghi những bàn thắng trong hiệp 2 Bên kia sân, đội Costia khởi đầu khá chậm rãi khi vượt qua Nhật Bản tại vòng 1-8 bằng những lọt suốt ung lưu mai rủi. Từ cách chơi của mình, Coach Tra cho thấy đội đương kim áo quân năm nay có lẽ sẽ không bằng những năm trước. Trong đội hình, những ngôi sao của Costa dường như không phát huy được ẩm chất và kỹ thuật của mình. Những bước chạy gần như không được thanh thoát và nhảy bén, những đường chuyền thì quá nhiều sai số. Nhưng huấn luyện viên của Costa đã tuyên bố không hề e ngại trước tuyển Brazil. Trong trận đêm nay, Costa sẽ xây một khối bê tông trước khung thành của đội tuyển nhà để giảm sức tấn công của đội tuyển Brazil chờ cơ hội phản công nhanh. Họ sẽ chơi theo cách biết mình biết ta. Cotia sẽ nhường thế trận cho Brazil trong trận này. Nếu so về thực lực khả năng tạo ra sự đột biến và kỹ năng dứt điểm, Brazil sẽ nhiều hơn Cotia. Sẽ không có bất ngờ khi Brazil sẽ đánh bại Cotia. Trong World Cup 2006-2014, Costa và Brazil có hai lần gặp nhau nhưng chiến thắng cuối cùng dành cho đội tuyển Brazil. Kết quả dự đoán sẽ là 3-1 Tỷ lệ chấp là một trái 1 phần tư Tài xỉu hai trái 1 phần 2 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Sau đây là trận mô phỏng của trận đấu Costa gặp Brazil Xin chào hẹn gặp lại các bạn